Thưa quý vị và các bạn, sau hai ngày đầu năm với thời tiết đẹp, từ đêm qua thời tiết miền Bắc đã có sự thay đổi do một đợt không khí lạnh mạnh được tăng cường xuống nước ta, khiến cho các tỉnh vùng núi Trung Du Bắc Bộ có mưa rải rác. Sang ngày hôm nay khi đã nằm sâu trong khối không khí rét, miền Bắc trời khô nhưng mây nhiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh vùng núi giao động trong khoảng từ 14 đến 16 độ, khu vực đồng bằng nhiệt độ giảm xuống còn 17 đến 18 độ. Về đêm nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm thêm, cả miền Bắc trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Dự báo đến khoảng mùng 6 Tết, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường thêm, khiến cho nhiệt độ Bắc Bộ sẽ liên tục duy trì ở mức thấp trong những ngày tới. Tại miền Trung, không khí lạnh kết hợp với gió đông của khối không khí biển lấn vào, nên một dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa sẽ có mưa nhiều nơi, trong đó các tỉnh thành như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 30 mm. Mưa làm cho nền nhiệt ngày ở miền Trung giảm đi đáng kể. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 17 đến 20 độ, trời chuyển rét. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất ngày cũng giảm xuống chỉ còn từ 22 đến 24 độ, trời lạnh. Còn các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, tác động của không khí lạnh chưa mạnh, nhiệt độ ngày cao từ 25 đến 29 độ. Gió đông và không khí lạnh cũng tác động yếu đến thời tiết của khu vực Tây Nguyên, hôm nay trời chuyển mây nhiều, có mưa rải rác với lượng mưa dưới 5mm. Nền nhiệt ngày ở khu vực Tây Nguyên cũng giảm còn từ 26 đến 28 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ trời nắng yếu hơn và nhiệt độ giảm nhẹ còn 30 đến 32 độ. Ngoài ra tại đây còn đang chịu tác động của một đợt chiều cường, thời gian xuất hiện đỉnh chiều là từ 4 đến 6 giờ và từ 17 đến 19 giờ. Đây là đợt chiều cường cao, người dân cần đề phòng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông.